kính thưa ban giám đốc công ty thưa toàn thể anh chị ngày hôm nay chúng ta vừa vừa cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh và những kết quả của đa trang thiên du đã đạt được trong thời gian vừa qua và để làm nên một điều kỳ diệu đó không thể không nhắc đến những công hiến những đóng góp của các anh chị trong thời gian qua đặc biệt là của toàn thể đội ngũ kinh doanh và một lần nữa ngày hôm nay tôi muốn gửi đến toàn thể các anh chị lời cảm ơn sâu sắc nhất và lời chúc mừng tốt đẹp nhất Chúc các anh chị ngày càng thành công và phát triển. Kính thưa toàn thể các giám công ty, thưa các anh chị, trong buổi lễ tổng kết long trọng ngày hôm nay cũng là dịp để ban giám đốc công ty cùng tôn vinh những cá nhân, những gương mặt và những tập thể cũng như là những đội nhóm đã có thành tích xuất sắc trong quá trình kinh doanh của mình trong thời gian 6 tháng vừa qua. Và ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin phép được chuyển sang phần vinh danh thành tích kinh doanh quý 1 quý 2 năm 2022 và để giúp ban tổ chức chúng tôi cũng như là để thể hiện cái tính trang trọng phần vinh danh các anh chị ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu giám đốc phát triển kinh doanh anh Nguyễn Quốc Việt sẽ lên vinh danh các anh chị trong ngày hôm nay đặc biệt với những kết quả mà các anh chị đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Mình xin được trân trọng kính mời Sophia. Ờ, trung đưa các nước công ty và xin được xin nói chúc tất cả anh chị em trong khán phòng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tổng kết thành công thực và thưa các anh chị và ngay bây giờ tôi sẽ phép được sự tên 10 các anh chị là tương viên xuất sắc nhất trong suốt 6 tháng vừa qua vâng thưa các anh chị đầu tiên tôi xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hằng Phương đến từ phòng kinh doanh Bắc Linh mươi lần xin được trân trọng chúc mừng phần dẫn sân khấu chị Ngô Thị Huế phòng kinh doanh Bắc Linh mươi năm và vâng, các chị đặc biệt chúc mừng chị Cao Thị Xuân đến từ phòng kinh doanh Bắc Linh mươi lần và bắt đầu chúng tôi cũng có lưu ý đến các chị là khi các chị được sướng tên xin mời các chị chúng ta khẩn trương di chuyển lên sân khấu để nhận bằng khen của ban giám công ty đúng không ạ xin mời các chị poquito những thủy thủ vô cùng tinh nhuệ đó chính là những anh chị em là quản lý kinh doanh cấp cấp của văn phòng tiên du và thưa anh chị đến sau đây chúng tôi xin chúc mừng cho quản lý xuất sắc nhất sau tháng đầu năm 2022 của văn phòng tiên du và điều đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Đô đến từ phòng kinh doanh Bắc Minh Tám. Vâng anh chị, và người tiếp theo ban tổ chức chúng tôi muốn vinh danh xin chúc mừng chị Trần Thị Thơm phòng kinh doanh Bắc Ninh 40 vâng anh chị chúng ta cùng nghe chúc mừng xin mời các chúng ta cùng ngồi và tham lớn hơn nữa để chúc cho công việc của mình vâng anh chị chúng ta cùng chúc mừng cho anh Nguyễn Thanh Lượng đến phòng kinh doanh Bắc Ninh 42 xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Diệu đến từ phòng kinh doanh Bắc Ninh 3 Khẩn Trương xin chuyển lên sân khấu để nhận bằng khen cũng như là vinh danh của ban giám đốc công ty. đến với cuộc thi vẽ vân linh ba làm chúng ta cùng chúc mừng cho chị nguyễn thị diệu và xin chúc mừng chị nguyễn thị thơ đến từ phòng kinh doanh bắc ninh 41 và anh chị và một người vô cùng quen thuộc với mặt vào chúng ta xin chúc mừng cho anh nguyễn đức hưởng đến phòng kinh doanh bắc ninh em thôi xin mời các anh chị chúng ta khẩn chân di chuyển lên sân khấu ạ xin mời tất cả anh chị chúng ta hãy cùng đổ một trong tay thật nên sinh viên huấn luyện vùng đông bắc một sẽ lên cùng vinh danh các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời thầy lòng ạ dịu dắt và chắc chắn rồi tất cả các anh chị chúng ta hãy dành một lời cảm ơn một lời chúc mừng thật là tuyệt vời tới cho tất cả anh chị em xuất sắc nhất trong vòng sở đá đầu lòng quản lý kinh doanh muốn chỉ bảo được cái người nhân viên của mình thì chắc chắn người quản lý kinh doanh đó phải là một cái tấm gương vô cùng sáng và một tấm gương sáng thì chắc chắn phải có rất nhiều người noi theo và soi vào cái tấm gương đó và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chúc mừng cho top 5 anh chị em quản lý làm gương sáng nhất văn phòng tiệp Du đầu năm 2022 và đến với hạng mục kinh doanh này tôi xin chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Đô đến một kinh doanh Bắc Linh không tặng và chúng tôi cũng xin được trân trọng chúc mừng cho anh Nguyễn Thanh Lượng đến từ phòng ăn kinh doanh Bắc Ninh 42 Cảm ơn chị đến mới trong năm 2021 được sinh ra vào tháng 10 năm 2021 và sang năm 2022 anh Lê Trọng Trương đảm nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh và đã và đang là một trưởng kinh doanh xuất sắc nhất của hoạt động tiền Du trong suốt sau tháng đầu năm của chúng ta. Và trước mắt chúng ta đây chính là top 3 phòng kinh doanh xuất sắc nhất trong tổng số 7 phòng kinh doanh của văn phòng Đài Chi Lai Tiên Du chúng ta. Một lần nữa, chúng ta hãy đồng chào tay thật chúc mừng đi ạ. Ngô Mạnh Chiến Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hải Xin chúc mừng anh Nguyễn Thanh Lượng Xin chúc mừng chị Ngô Thị Nguyên. Xin chúc mừng chị Ngô Thị Hằng Xin chúc mừng chị Phạm Thị Hiền Xin chúc mừng anh Lê Trọng Trường Xin chúc mừng anh Phạm Đăng Tấn Xin chúc mừng chị Đào Thị Hoài Xin chúc mừng anh Nguyễn Huy Hùng Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hằng Phương Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoàng Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Dự Xin chúc mừng chị Lê Thị Huệ Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Siêm Xin chúc mừng chị Ngô Thị Hoài Hùng Xin chúc mừng anh Ma Thành Tiến Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Đường Và thưa anh chị, đây chính là 18 các chị làm rất là tốt ở trong giai đoạn 3 tháng vừa qua và được chốt nạp và trong câu lạc bộ tư vấn cư trú của văn phòng Kim Dù với cái sự đóng góp của các anh chị chúng tôi xin trân trọng chúc mừng và mong muốn các anh chị chúng ta cùng nộp một trăm hai thần lớn để chào mừng 18 các anh chị làm cho những gương mặt vô cùng sáng giá để có thể phát triển cùng hai gia đình nào xin mời tất cả chị chúng ta cùng về sân khấu xin chào chị mời trước mắt chúng ta đây chính là hình ảnh các anh chị đã lọt top danh sách câu lạc bộ tư vấn ưu tú của văn phòng IIT Thiên Du của chúng ta trong thời gian vừa qua tục trong thời gian tới thì ban giám công ty rất mong nhận được những đề xuất từ anh chị trưởng phòng kinh doanh cũng như anh chị giám quản lý kinh doanh để đề xuất tư vấn của mình gia nhập câu lạc bộ tư vấn ưu tú văn phòng tiên du trong thời gian tiếp theo. Vâng, xin chúc mừng anh chị. tiên xin được chúc mừng các anh chị đạt danh hiệu tư vấn ưu tú hạng vàng quý 1 năm 2022. Và đây chị, chúng ta cùng chúc mừng cho chị Ngô Thị Thu Giang đến một kinh doanh Bắc Ninh không phẳng. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hằng Phương đến từ phòng kinh doanh Bắc Ninh 30 năm. và vâng, đây chị, chúng ta cùng chúc mừng cho anh Nguyễn Thanh Lượng đến phòng kinh doanh Bắc Ninh 42. Và anh Nguyễn Thanh Lượng đã đạt danh hiệu tư vấn ưu tú hạng vàng của quý 2 năm 2022. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Đô đến từ phòng kinh doanh Bắc Ninh 08. Và tiếp theo sau đây chúng ta cùng chúc mừng cho biến nữa có nghĩa là cố gắng để thêm một phòng kinh doanh nữa ở năm 2023 thưa anh chị và tôi hy vọng rằng Nguyễn Huy Hùng và chị Lê Thị Hoài một lần nữa xin chúc mừng cặp đôi hoàn hảo anh Nguyễn Huy Hùng và chị Lê Thị Hoài xin mời anh chị chúng ta cùng lên sân khấu 2022 lời chính anh chị có tên trên sân khấu xin chúc anh chị vâng anh chị đây chính là một cái dự án đặc biệt của văn phòng tiên dù tôi phải nói đây là dự án đặc biệt với các anh chị đây là một thách thức dành cho những anh chị em làm quản lý kinh doanh tham dự chương trình này để chạy một chương trình là đặt danh hiệu MDRT trong năm 2022 trên trên sân khấu lúc này chính là các gương mặt các quản lý làm gương xuất sắc chạy chương trình MDIP năm 2023 với doanh số 6 tháng cuối năm và một lần nữa xin mời chúng ta hãy một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng anh chị đúng không ạ vâng anh chị tiếp theo đây tôi xin mời tiến sân khấu hai thầy thầy đào bùi lộc thầy mai giang lưu cùng đến sân khấu để cùng chúc mừng và động viên cho những người quản lý kinh doanh các cấp này có thể phát triển trên vai trò cá nhân của mình và đặc biệt hơn nữa chị em lưu ý rằng chương trình này yêu cầu tuyển dụng tối thiểu xin mời anh chị em chúng ta về cùng đóng demo ở trong chương trình đặc biệt này xin mời các chị xuống ăn vào đôi nữa cảm ơn tất cả anh chị. rồi cảm ơn anh chị. và xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng tiếp theo cái chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay đây là một chương trình trả thưởng cho tư vấn tháng 6 hoạt động từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 và trong biển hỏi ở trong khán phòng ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu anh chị là tư viên tháng 6 có mặt trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay chúng ta cùng sửa lại từ vào tháng 6 đâu à tháng 6 đâu tháng 6 đâu có muốn nhận quà không à cái máy nhận quà là có đúng không nhận quà không anh chị em xin mời anh chị em chúng ta cùng tiến lên sân khấu xin chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Lương đến từ kinh doanh ba đình bốn phiếu xin chúc mừng chị Chu Thị Gái đến từ phòng kinh doanh Lê Trọng Trường xin chúc mừng cho chị Quách Thị Hồng đến từ phòng kinh doanh PM8 Bắc Lê 8 Xin chúc mừng anh Bùi Huy Tuấn đến từ phòng kinh doanh Bắc Ninh 30 năm. Xin chúc mừng cho chị Đào Thị Hoa đến từ phòng kinh doanh Bắc Ninh 30 năm. Xin mời năm anh chị chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Và kính thưa toàn thể anh chị, đây chính là năm anh chị em là tư vấn mới và có hoạt động hợp đồng 16 triệu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 thì sẽ nhận thưởng một vali kéo của Giám đốc phát triển kinh doanh anh Nguyễn Quốc Việt tặng riêng cho anh chị